sẽ hướng dẫn em tập nhóm cơ lower body tức là phần dưới của cơ thể từ rốn tính xuống nè okay. anh nói cho em nghe nha cái phần cơ này á, là một phần cơ cực kỳ quan trọng tại sao nó quan trọng tại nó bự nó gánh vác em em em ví dụ như em nhường em có cái chân rồi xong đi ừ. đúng không em không có cái mông thì ai yêu nó ví dụ vậy ờ. đó thì cái phần cơ này là phần cơ quan trọng dành cho sự sống bên cạnh đó nó là những phần cơ tạo tôn dáng cho người phụ nữ nó sexy mê ly mà nó đẹp cực kỳ nên chúng ta cần phải tập phần cơ này cho thật là tốt đó là lý do anh để cái buổi tập lao out body nó nằm đầu tiên khi em bước đến phòng gym để trải nghiệm những bài tập mỹ đế hai em nha phần cơ này nó có đặc điểm nữa là những cái bài tập của nhóm cơ này nó lên máy lên hình rất là đẹp và nó sẽ là nguồn cảm hứng cho tất cả những nữ hot streamer trên thế giới nó tạo những ảnh sống ảo trên Instagram nó tạo những cái à, thước video ảo trên tiktok bằng những cái phần cơ low body và ngay bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm phần cơ này em muốn điều cao chưa muốn rồi em muốn rồi rồi khởi động rồi đúng không ok hồi nãy mới chỉ khởi động rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu buổi tập chính thức ngày hôm nay với chiếc máy mỹ đế bbd led press hack squat ơi hồi nãy anh quên nói với em là phần cơ lower body nó gồm những cơ quan trọng sau đây đây bên đây, đây anh sẽ minh họa cho em lấy rốn vẽ vòng tròn thì cái chỗ rốn vòng tròn nó kêu là cơ co cơ co nó gồm có ba cơ chính cơ low lower lower back lower lower back là cái cơ lưng dưới cơ thứ hai là cơ bên hông là cơ kêu cơ bụng xiên đó và anh hay dùng thuật ngữ là kho là nói bụng xiên còn bụng là abs nó cơ bụng đó cơ bụng này rồi phần lâu thì là phần nằm dưới nó tức là gần mức cơ mông cái cơ đằng sau đây là cơ mông cơ đằng sau mông mông thì nó phải cao lên nó, nó cao ra đầu tiên nó phải cao rồi nó bự nữa nó mới đẹp ừ. chứ mà nó bự mà nó không cao là nó sệ à. Ờ. rồi cái thứ hai đó là cái cơ hông mình sẽ tập hết những cơ sau đây nè cơ hông là cơ bên đây nó bè ra nó giống như là mấy bạn nữ á mà ví dụ như mông có mà không có tao sẽ chụp hình kiểu vậy nè hay đứng cái kiểu như này để, để tôn mông lên nữa kiểu vậy quả táo rồi nó lê rồi nó lên nhìn cho nó ảo ảo vậy đó và cái cái cơ quan trọng nhất không phải quan trọng nhất mà nó bự thôi là cơ đùi trước cái cơ đùi trước này thì phụ nữ thường thường thì sẽ không có không có cố gắng tập cho nó bự quá nhìn nó như cầu hủ vậy đó đúng không nên nên trong giáo án này sẽ hướng tới phần tập cơ đùi trước nó khỏe và nó săn nó săn thấy không chứ không có trẻ áp ở đây nhìn kỳ lắm và cái cơ tiếp theo là cơ đùi sau cơ đùi sau là hamstring đó cơ đùi sau cơ đùi sau là cái cơ này nè cơ ngay đây nè nhấn cho nó đau đau là cơ đùi sau thì cái cái cơ này phụ nữ tộc nó sẽ thứ nhất là đốt mỡ phần này nó giảm mỡ phần này nó không có bèo nhèo bèo nhèo và thứ hai nó săn chắc cái cơ đùi sau và nó gợn một tí nó gợn một tí thôi thì khi mà em mặc đầm mặc váy đó nó sẽ ở đây đùi nó rất là đẹp ba là cơ bắp chuối cơ này không cần tập bắp chuối không cần tập tập personal nữa nó cũng lên bắp chuối chạy bộ nó cũng ok rồi nên phụ nữ anh sẽ không thiết kế cơ bắp chuối rồi và đặc biệt nó có một cái cơ bản ở trong đây cơ đó cơ cơ đó cơ mình không thấy được mà nằm ở phía trong thì khi tập luyện nó sẽ có những bài tập chuyên về cơ bản để giúp cho cái cái cái, cái bạn nó khỏe nó khỏe không để nhiều khi mình mình sọt tới sọt vui nó bị chấn thương sọt cái sọt như nè sọt cái đó nó sọt gì đó không bị chấn thương dạ em cũng hiểu kiểu đó anh. ok rồi đó là những nhóm cơ quan trọng của phần lâu đi và ngày hôm nay đây là chiếc máy tập khổng lồ khổng lồ như vô điều nói vậy đó nó có tên là BBD leg press hack squat thêm bài bá đạo nữa thì đây là cái máy này mình tập được hai ba bài tập liên tiếp và bây giờ sẽ hướng dẫn em tập bài đầu tiên đó là bài leg press đó leg press đầu tiên chúng ta chỉnh cái ghế như vậy đúng rồi rồi xong chân chúng ta đặt ở đây vị trí rộng hơn vai một tí rồi tay chúng ta cầm ở đây ờ. chỉnh tạ cho nó vừa sức rồi chúng ta dùng cái gót chúng ta đạp mạnh ra nó đạp chân thẳng ừ. cái vị trí ra là chân thẳng Đấy. Dạ. khi mà cái chân thẳng em có cảm giác là bắp chuối nó căng căng là đúng bắp chuối em nó sẽ hơi căng đó không có thẳng dày thẳng dày là khóa khớp khóa khớp bắp chuối rất là căng rất là đau khóa khớp rất là nguy hiểm dày ok đó vô rồi ok oh rồi cái điều quan trọng muốn nói nữa đó là cái cái cái lưng á phải giữ trạng thái lóc lóc là ưỡn ngực lóc lưng ưỡn ngực lóc lưng bây giờ tập tập nó phải có trạng thái lóc ưỡn ngực và lóc lưng dạ rồi bây giờ à, em vô em thực hiện bài này cho anh xem rồi cái lưng cái lưng ngồi cho chắc vào ưỡn cái mông ưỡn ừ, cái lưng lên ừ dảnh cái mông rồi đạp ra đó chưa đủ chưa đủ thẳng chân chưa đủ thẳng thẳng tí nữa ok rồi tới đây nè rồi đúng rồi đó đạp ra thẳng tới mức đó nha đó thở ra đạp và thở ra nè thở nè hít nè thở nè thở hít thở hít thở hít thở hít thở hít thở hít thở hít thở hít thở rồi cái cuối vô từ từ từ từ từ từ cái động tác vô bao giờ nó cũng chậm hơn nó thoát ra một chút thu cái chân vô nó phải chậm chậm chậm ra nó nhanh hơn ok ra ra là mình đạp dứt khoát đó dứt khoát cho nó ra còn khi vô mình phải giữ là mình control để mình căng cái cơ này để mình mình thu thu cái chân vô từ từ rồi bây giờ làm cái cái cái hoạt chỉnh này rồi cái này bỏ rồi thu vô nè thu vô rồi đó chuẩn bài tới đây giữ là một nhịp bao giờ cũng phải giữ là một nhịp xong rồi mình đạp ra đạp đạp ra dạ. mạnh lên ừ rồi thu vô từ từ đúng chính xác rồi đạp ra chuẩn rồi ra nghỉ mệt uống con trâu và cao đưa đưa đưa đưa đưa xong một set rồi xong một set rồi ra nghỉ mệt uống con trâu và cao nghỉ mệt nghỉ mệt nghỉ mệt Tập 3 set, mỗi set 10 rep nha Máu lửa vô Vô Ok Chưa Lên tạ 150 nói rồi 150 bao Rồi Chưa, chưa, để đếm rồi đã Ok, ok Rồi 1, 2, 3, vô 1 2 3 bốn năm sáu bảy thẳng chân nha tám chín mười thôi đủ thu vô từ từ căng căng căng căng căng căng căng căng căng căng căng căng căng căng rồi trả nó rồi ra nghỉ mệt hai phút nhẹ hay nặng hay vừa vừa vừa đúng không anh kéo nữa là nhẹ đó rồi vậy lên tí nữa đi Ờ. BBD Led Fresh 170 pound Set thứ hai 10 rep yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 Cô thẳng cái chân nha 9 10 Vô từ từ Từ từ từ từ từ từ từ rồi tốt nghỉ một phút BBD Leg Press set cuối cùng 170 bao tập 10 10 đếp 1, 2, 3, vô 1 2 3 4 5 6 7 8 anh tài giao lắm mấy cái đồ quỷ yêu uh, intra bột cao của aminokem này là ngã núi chừng chục lon mà hai liệu pha ra chục lon nha Rồi à, bây giờ anh sẽ hướng dẫn em bài tập tiếp theo cũng trên cái máy này luôn trong cái ngày tập chân này Thì dạ. cái bài tập này á, nó đẹp hơn, nó lạ hơn và nó độc hơn Nói chung chỉ có đây có thôi à Đó gọi là bài hack squat với cái máy của đi à, phải bẻ ghế xuống đối với những cái phòng gym khác đó, thì người ta không trang bị máy hít squat này mà người ta trang bị máy hít squat với tạ đó tập khá là nguy hiểm dễ rất là dễ chấn thương cái bài hít squat là cái bài nó nó dễ chấn thương hơn so với bài leg press rồi bây giờ à, cách tập động tác này là nằm vào nằm vào nha tạ nhẹ hơn nãy chút đi tạ 110 thôi ok rồi nằm vào nằm nè nhìn nó nằm nha móc cái chân vô đây nè để ngã từ từ ra đó đặt vô đây ok chuẩn đặt chân càng cao thì nó càng vô mông cái bài này em đặt chân càng cao nó càng vô mông với đùi sau nó thích tập uh, mông đùi sau thì đặt đây Được. Dạ. còn vô đây thì nó vô cả đùi trước nữa hiểu không rồi chúng ta đạp ra cầm hai cầm hai cái râu của nó cầm hai cái râu của nó đạp bằng gót tiếp đạp mạnh ra ok thẳng chân như vậy nha chứ không có là vậy vậy vậy, vậy như vậy nó chưa đủ có răng cái răng là là là cái quỹ đạo động tác đó nó phải đủ dài đó xong rồi ta vô vô nè vô nhìn cái anh lóc cái lưng ở đây nè không cái lưng dưới đây bây giờ nó phải lóc hết đó. đó anh chọn cái tay vô lọt là lóc lưng á lóc lóc đi chi để cho cái đùi mình nó căng nhất cái mông mình nó căng nhất rồi mình đạp ra dạ. lên thở ra nè nhìn bây giờ anh chỉ hít thở nhìn cái miệng anh nha ở đây nè đó ok rồi bây giờ em vô tập thử đi rồi đập ra đúng thẳng vậy là đúng nè rồi đúng rồi vô rồi chính xác chính xác chính xác đúng rồi rồi thôi được rồi à, nói cho anh biết đi nó nhẹ nó nặng vừa vừa đúng không tức là khả năng em sẽ đạp bao nhiêu cái ở cái đụng mức tạ này 10 cái 10 cái là vừa đúng không không nhẹ đúng không rồi giờ đạp ha anh rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vô set tập chính thức bấm giờ và tính điểm một hai ba vô một hai ba xuống từ từ thôi bốn năm sáu bảy xuống chậm chậm thôi tám giữ lại xuống là xuống phải giữ như này từ từ đó chín mười ok đó động tác động tác thu cái cơ vô bây giờ nó cũng chậm hơn so với mình đập Đây, ha okay. hay nói khác là động tác căng cơ nó sẽ chậm hơn ép cơ cái cơ đùi của em là cơ này đúng không cơ đùi của em cơ này khi mà em đạp á em đạp lên thẳng ra phải là cái cơ của em nó đang co lại không đúng rồi nó co lại thì phải nhanh hơn còn khi mà em em em xuống á thì có phải là cái cơ đùi em nó giãn đâu thì phải từ từ hả đúng rồi cái cảm giác căng cơ nó phải chậm hơn cảm giác ép cơ okay. rồi chúng ta tiếp tục đến với set thứ hai của bài tập BBD Hack squat Và ai vô nha em em Ok 1, 2, 3 Vô 1 dạ. 2 Xuống vùng gốc đúng rồi ba Học quân lại chính xác bốn năm sáu bảy tám chín 10 Rồi đủ rồi thu chân vô từ từ Giữ lại giữ cái cuối này cái cuối giữ lại tí cho nó kỷ niệm nè Đó Rồi em em bước ra ngoài cho nó thư thoáng thoáng cái đầu óc tí xíu Với phần cho nó nó relax cơ thể nữa Đừng có nằm trong máy okay. Đi vòng vòng chừng phút hai phút sau mình mình phục hồi mình đi mình tập tiếp Nói lại một lần nữa Bài tập này là bài tập rất tốt cho phần mông và phần đùi sau Cả đùi trước nữa Bài tập này là cái một cái nét đặc thù Đặc biệt ở Thor Gym chứ không phải là bài tập phổ thông cái bài left red hồi nãy có thể là phổ thông tại nhiều chỗ nó có nhưng mà cái bài là cái bài đọc mà nó khó hơn cái bài hồi nãy nên em phải lãnh hội cái bài này nó kỹ kỹ một chút ok đó tập mà có vấn đề gì ví dụ như kêu khớp hay là gì gì đó thì cứ nói anh biết rồi rồi vô một hai ba hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thu vô từ từ từ từ từ từ từ từ đó căng cơ là phải từ từ nha rồi xong chúng ta đã khép lại ba set tập của bài hát swat tại đây và bây giờ chuẩn bị anh hướng dẫn em những bài tập khác thú vị dạ. hơn rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em một bài tập chuyên về mông chuyên về mông luôn dạ. đáng lẽ là trên máy bbs Kickback nhưng mà anh bị kẹt tạo chưa về kịp chừng tuần hai tuần nữa nó mới về tới đây thì bây giờ anh có bài khác thay thế cho em nó sexy hơn bài bài đó nữa cũng trên máy này luôn máy này chỉ đa, đa, đa năng lắm nha đa dụng lắm đây bài tập này có tên là kickback tức là mình đạp cái chân lên sau tập đùi ô lộn tập mông đạp chân lên sau tập mông đạp chân lên sau tập mông nha kickback và cách nằm của chúng ta chỉnh ghế về vị trí left ok rồi hơi khó nha hai tay cầm này để chống nè rồi không cái chân đặt chân cao đây cái ngực cái phần ức dưới ngực á tì vô này để mình lấy lực mình đạp mạnh ra đó đạp thẳng chân ra luôn để nó ép cơ mông lại khi đạp chân thẳng chân ép cơ mông thì chúng ta thở ra thu vô hết giờ đó mình nhìn qua đây gần chạm tạ nè giữ lại rồi đạp ra đạp bằng gót thở ra giữ lại chút ở đây giữ lại chút đó. bài tập này tương đối sẽ hơi khó tập một chút xíu tại đó là cô lập cơ mông nó tập chuyên về mông thôi nên những cái bạn gái nào mà sợ mà tập to mông nó to luôn đùi á thì tập mấy bài dạng gì nhiều chút bài này hả ờ à, tập mấy bài này dạng nhiều chút còn mấy cái bài mà à, đẩy đạp á, thì tập ít ít là chút dạ. thì nó sẽ hạn chế to đùi và nó tập trung nó to nhầm không ok thử ha rồi nhẹ nhẹ đây nặng lắm em cục của em cục thôi hả cục thôi ít rồi cái chân như vậy nè rồi đó đúng rồi đó thu vô rồi giữ lại đạp rồi gán đạp bằng cái bằng cái gót đó ok dạ. ok sâu thế nữa nè rồi đạp dạ. đó thẳng ra giữ cái nè nó ngay đây nó mới là bị động tác đúng nha thế là mông nó mới cao luôn nó, nó nó ép vô nhiều thẳng chân ra rồi vô lại đi ok ok em nhớ nha chút xíu anh không có đứng đây thì phải nhớ cái, cái động tác dạ. thẳng vậy đó ok chưa okay. rồi vô khi vô á em ráng liếc liếc mắt á phía trong tạ cho tạ nó gần chạm vào đó gần chạm vào giữ lại giữ lại xong rồi đạp ra dạ. rồi rồi ok <laughs> yên tâm đi bây giờ à, tập thật khi tập thật thì sẽ có anh hỗ trợ okay. không lo còn bây, còn bây giờ anh đang chỉ em để cho em nắm động tác em đổi qua chân kia đạp vài cái cho nó quen đi rồi xong mình vô tập thật đó, nó khá nặng chứ không đùa đâu nặng nặng chứ bài này khó mà bài này đó mẹ là anh, anh, anh dạy nhảy lớp á chứ tại vì bị kẹt tàu thôi kẹt tàu cái máy đặt mông chưa về thế hả ờ nên, nên phải chỉ qua bài này mốt mà ờ, qua giáo ha qua giáo thứ hai thì mình <laughs> mình tập lại bài đập mông đó ok ok ok em nhón là cái làm tập bút chuối luôn rồi đó <laughs> tập được nhiều bài lắm cái cái cái mũi chân mà nhón là tập bút chuối luôn rồi đó rồi thôi được rồi bây giờ chúng ta uống yên trao một cao để vô chuẩn bị quẩy nè và là chúng ta chỉ cần tập hai set thôi hai set tức là mỗi bên là tính một set mỗi bên hai bên một set là bốn đó không ờ đúng rồi cách hiểu ra là bốn nhưng mà cách hiểu chuyên môn là tập hai set mỗi set 10 rep ok chuẩn bị nha sẵn sàng chưa rồi ok một hai ba dứt rồi giữ lại anh đừng có kéo quá cái đầu thôi rồi một đừng hạn chế nhón chân nhiều quá tức là cái chỗ này nè rồi tập đi đó đúng rồi cái chân để yên đi rồi hạn chế nhón cái nhón nhẹ nhẹ thôi được đừng nhón nhiều quá à. À. Rồi. Thôi Mấy cái rồi ta? 9 cái rồi Rồi 7 8 9 10 Rồi ok Vô từ từ Vô từ từ này vô từ từ Ờ ngẩng đầu lên gì cũng được, không sao Em nghĩ là thế này nó dễ ừ. đọc hơn hay sao 10 đủ rồi, thả vô, thả vô, thả vô Rồi, thả vô, thả vô, thả vô rồi đổi chân em đổi chân một rồi cái đầu thôi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok rồi thu từ từ nè từ từ nè từ từ nè từ từ nè từ từ nè từ từ vô vô vô vô vô vô vô vô vô chậm trên mức cho phép rồi rồi ok nhưng mà tí tiếp tục một rồi một hai ba bốn năm sáu bảy dạ. tám đến mười ok rồi tạm biệt BBD Led Fest hát xoát à. ok tốt oh. đổ mồ hôi rồi đó rồi bây giờ à, do cái à, máy chính của anh về tập mông thì nó còn kẹt tàu nó chưa về được nên anh dạ. sẽ tiếp tục hướng dẫn em một bài tập Ờ, bá đạo để bỏ túi à, bài tập này à, chế nha trên mạng tập cũng nhiều lắm bạn rồi à, em tháo giày ra bài dạ. tập này chúng ta tháo giày ra bài tập này có tên là mới đặt tên gì giờ nữa cái máy này có tên là là là, là assistant chin up với uh, chin up với uh, với gì với deep thì tên dài quá nhưng mà cái cơ chế tập bài này nó có tên là clutch push clutch là cái mông á yeah. Dạ. push push nha và vậy nè ok đó đứng đứng vị trí này dùng cái gót đạp xuống cái gót nha tập cái gót thì nó vô mông mà đập cái bàn chân thì nó vô đùi luôn á đó. đó đó dạ. không xuống tới vị trí này rồi lên căng cho nó vuông nó vuông cái chân này nó căng lùi sau với cái mông ra cái người chồm nhẹ ra phía trước một tí ok chồm nhẹ hoặc không chồm nhẹ theo dánh cái lưng đó đạp xuống nè thở bài này cũng là bài cô lập cơ mông nhưng mà nó vô phần đùi nữa nè gót rồi xong chúng ta thực hiện mỗi bên 10 10 rep okay. xong chúng ta đổi chân Đúng không? có em có thể cầm trên đây nếu em cao hoặc cầm dưới tùy rồi à. À. À. À giống bị bắt làm tù binh quá ha à. À. bị bắt làm tù binh à. rồi ok anh thấy dưới bức tạ này anh đạp cũng hơi nặng nặng rồi đó em chắc phải nhẹ hơn em chắc nhẹ hơn chút ok tháo giày thôi em em dọn nguyên cái giày lên là tiêu cái máy luôn em ồ oh. rồi này là như ta hai chục ký ok gót nha rồi rồi xuống đây dễ rồi rồi ok lên cao nhất có thể yeah. Dạ. chồm chồm người lên trước ờ à. cho ta tập trung mông nhiều hơn ok dạ. đó dạ. rồi được rồi đó em đổ vào này đi em tập đúng rồi đó rồi bên rồi bên rồi một hai tập cái này ba gọi là dáng bao đẹp luôn 4 cao luôn 5 chân mà không dài nữa là không lấy tiền đó. 6 7 8 rồi thôi được rồi tập mẫu vậy thôi giờ chúng ta vô tập thiệt này chắc phải lên tạ chứ hả hai ba 4 5 6 7 8 9 10 Lên giữ chậm chậm nè, lên giữ chậm chậm nè Đó Giữ vị trí căng này chờ người trước tí Ờ, à, giữ cho nó căng ra nha rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi căng căng căng căng rồi ráng ráng lên ráng lên ok đổi chân rồi một hai ba bốn sáu bảy tám chín mười rồi lên từ từ nè kìm lại kìm lại lên vị trí cao nhất giữ lại giữ giữ từ từ nè giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ chút nữa giữ giữ giữ luôn giữ một hai ba bốn năm thở dạ. ra rồi hai bạn một dạ. hai đó tầm phải mới đã nè anh ba à. bốn năm em đang tập bốn bảy kg đó sáu chân luôn bảy ghê ghê mạnh dữ ta tám dạ. chín mười dạ. nè cái giữ quan trọng nè lên giữ nè lên nó căng hay giữ nó chưa căng đừng giữ đây tới đây giữ được rồi đó ráng theo nó ráng được ráng lên cho nó căng cái đuôi ra rồi một hai ba bốn năm tốt đổi chân nó nó mới căng cơ, cơ, mông với cái đùi ra được rồi vô dạ một Đấy, tiện ghê hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Rồi giữ nè Giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ đừng buông bỏ giữ giữ giữ giữ giữ giữ ờ, ăn tiền khúc này đúng rồi ăn tiền khúc này đó giữ ờ. giữ rồi vô rồi xong rồi đúng không xong xong xuống đây gặp vài cái đi xong chục phút cái bài giờ thôi xuống đây xuống đây gặp gặp gặp vài cái gặp gì thôi à, à cho nó cho nó thư giãn cái đùi ra ok anh sao đâu đâu chứ trời đất ơi tập tập buổi này bằng 10 10 buổi tập á trời ơi có thầy mà có thầy tập có khác hả không phải thầy này muốn dạy ai ai muốn học thầy này là học đâu thôi giỡn hoài phải ai thầy muốn dạy chính xác không là một người PT ngoài biết tập ra thì phải có khiếu sư phạm nữa phải nắm bắt được gọi là học viên của mình đang như thế nào rồi mình phải thả mình tập trung với học viên này nọ kia chứ bình thường em tập tới giờ này em xách cặp đi về rồi chứ buồn quá chán quá tập gì nữa không có động lực anh rồi dời qua bây giờ anh sẽ chỉ em tiếp tục một cặp bài trùng của cơ đùi nó làm cho giảm mỡ đùi săn chắc đùi và cũng mong đùi nói chung là ngày hôm nay là mong đùi hết dạ Hả nha qua bên kia left vest left press với uh, wrong left corn đi giày vô ừ. à, Rồi bây giờ sẽ chỉ một bài tập chuyên về đùi trước Chuyên về đùi trước Nó có tên là Leg Extension Thì bây giờ chúng ta vô chúng ta tập máy Leg Extension này á, là một cái cơ chế nó gọi là cô lập đùi trước Phụ nữ á, nên tập vừa thôi, đừng tập nặng quá Tập nặng quá nó bự đùi luôn Còn nếu mà chúng ta tập nhẹ á, tập vừa đó thì nó làm săn chắc đùi trước Đùi trước em nó sẽ giảm mỡ và nó săn chắc nha bây giờ chúng ta vào chúng ta chỉnh cái trục ghế à, cái này nè để chỉnh ngay vô ngay vô ghế thôi cái mục tích đích đó là cho cái đùi gối này nè nó phải ngay vị trí của cái này dạ. đó cái ghế vừa vặn rồi thí dụ như ghế chưa vừa thì ngã đằng sau hoặc là lên đó cái, cái, tay nè đẩy ra bật cái chỉnh không xong rồi khi chỉnh về vị trí vừa rồi thả ra tự nó vô đó rồi chúng ta đá lên thẳng chân dạ Thì dưới thẳng chân nè nó làm cho giảm giảm mỡ đùi trước không tay thì nó cứ cục cục chứ đó gái không có đâu à, <laughs> không có cục khi cục. xuống á là tạ nó gần chạm vào Đúng không hai tay chúng ta cầm ở đây chúng ta đá chúng ta thở ra nè đó nhớ lên là vị trí là phải thẳng chân rồi xuống rồi như vậy thôi bài tập này rất tốt cho đùi luôn nó không thao thiếu trong buổi tập đùi em tập nhẹ nhẹ thôi em vô em đá thử hai cục đi <laughs> Anh, em vô ôm đá thử hai cục bình thường em kìa ghế cho lên tí đúng rồi tay cầm đúng rồi chính xác rồi thở ra nè chạm tay anh nè đó đó đó đó rồi ok đúng rồi giờ à, nhẹ không <laughs> vừa hả gì vậy vừa dính luôn hả vậy vừa đó hả vừa vừa thôi không mày vô hai ba bốn năm sáu bảy tám chín một giữ lại giữ lại giữ lại nha rồi ráng đi khi nào mà không nổi nữa thả xuống nè, nè cứng căng cứng căng cứng đờ luôn rồi ừ rồi không nổi thở xuống rồi ờ, thôi thở xuống ờ. thở xuống thở xuống rồi ok bước ra bước ra tí bước vào less attention set thứ hai 10 rep bắt đầu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín đứng lại rồi, giữ cho tới lúc không nổi nữa thả xuống Rồi, tốt ờ, Đã chân Còn một set nữa thôi đó Led Extension 10 rep một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ đuối thả ra à đuối đuối đuối lắm rồi đuối thả ra rồi rồi nhức quá trời rồi xong rồi đi ra ngoài đi vòng vòng đi tốt chuẩn bị à, giờ chúng ta qua mày bài tiếp theo Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em một cái bài tập mông đùi trên cái máy front less cone Thì cái bài này á, là tập đùi sau nha Chuyên về dạ. đùi sau, giảm mở đùi sau, chắc đùi sau, to mông nữa à, tất cả những bài tập hôm nay rất là sexy và đặc biệt cái máy này á ở ở Thor Gym á, tập rất là rất là ăn cơ, rất là ok chữ động mượt mà cực kỳ luôn, nằm lên là phê à Đó, mà đây là một cái bài tập mà gọi là khi mà anh tập bài này á cái động tác nó sẽ rất là đẹp rất là sexy nên sẽ có nhiều người người ta sẽ tới đây người ta hỏi ủa chị tập lâu chưa đẹp giả dạ? hoặc là ừ em tập chuẩn thiệt đồ các kiểu còn ý đồ sao thì anh không biết nha Chứ... hỏi vậy Thôi đầu tiên là chỉnh tạ vừa phải rồi cái chỗ này để chỉnh cho vừa cái chân nè vừa cái chân làm sao tức là khi mà chúng ta nằm á đây cái đồ chúng ta nằm đây nè nhớ nè vị trí này nó phải áp vô đây đó vị trí này nè nó áp vô đây nó mới đúng rồi cứ thế rồi úp cái chân vừa hay chưa vừa là cái chân mình á nó sẽ vừa vặn với cái này chứ nó không có nó không có bị lố chân nó cũng bị hụt chân dạ đó như anh vậy là vừa à, nằm xuống hai tay cầm đây mặt thì à, nằm úp cũng được ngửa cũng được không quan trọng rồi giờ chúng ta nè chúng ta căng cái chân ra chúng ta móc lên thở đồng thời thở ra móc lên sao cho cái cái bát đó đó nó gần chạm vào cái mông ok thả ra từ từ từ từ từ căng giữ lại thở ra đó. mình sẽ nhớ cái điểm thả của mình ví dụ như anh tập tới đây là nhớ điểm thả tới đây sẽ giữ lại ok đó, xuống bước ra rồi em vô tập thử đi nó nó bị hột chân thấy không dạ trên đó, em ngắn hơn trên anh mà chỉnh một tí chỉnh cho một tí rồi được chưa được rồi đó. rồi chính xác giữ lại em dạ. rồi thả ra bao giờ có động tác vô ra phải có điểm giữ hết giữ lại đó dạ. rồi nặng cái nhẹ em nặng nặng hả dạ, nặng nặng hả nặng nhẹ lại nặng dạ. rồi rồi vừa chưa rồi ok rồi nếu mà vừa chúng ta bước vào set tập đầu tiên luôn nằm đó đi bước vào set tập đầu tiên luôn rồi tập đi em một hai ba móc một hai ba bốn thả ra chậm chậm thôi năm thả ra chậm chậm thôi đúng rồi sáu bảy tám chín mười giữ lại giữ lại vị trí này rồi xong thả ra từ từ từ từ từ từ cái cuối giờ từ từ từ từ từ từ từ từ kìm hãm nó lại hãm nó lại hãm nó đừng thả nó rồi ok tốt một set ra nghỉ mệt đi em nè chuẩn bị nha dính ờ, vô một hai ba dạ. rồi thả thả thả được rồi đó rồi rồi xuống đi trước khi ờ, qua qua cái cuối anh chỉ cho một cái tiếp nhỏ nè trời nó đau đau đau dữ lắm nè không cái cái kéo lên đó cái kéo lên đó là mông nè à, chứ không phải nằm gì không nó chưa đủ nằm gì không nó nằm gì không nó vô đùi nhiều nó cái cái cái cái mông mình á kéo lên á lóc cái lưng lại chị đúng không lóc cái lưng để cho cái mông nó nhõng lên nhõng lên đó giữ lời ra à, vô mông nhiều hơn set cuối cùng 10 cái cuối cùng thôi cố lên buổi tập này bằng 10 buổi tập khác một hai ba bốn năm sáu 7 8 9 10 Ok lên lên lên lên giữ giữ giữ giữ giữ giữ rồi thả đi ờ, Ok thả thả thả thả thả thả thả thả không phải là cái bài nó nặng mà cách của anh hướng dẫn em làm cho nó nặng anh bắt em giữ anh bắt em thả này nó rất là nặng đó tức là anh đang hướng dẫn em để tập có cái hiệu quả cơ bắp tốt nhất chứ không phải là vô chứ cái máy này mà bổ như bổ củi thì nó sẽ không có hiệu quả dạ. nên nó, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều lần so với người ta không có biết những cái động tác đó và không có người truyền lửa cho em rồi tốt em đã hoàn thành rất tốt ở bài tập leg press ổ lộn xin lỗi các em leg extension và leg curl bây giờ chúng ta qua bài cặp bài trùng của mong tiếp và trước à, trước mặt anh với em là chiếc máy mà kể như là trong phòng game là chị em phụ nữ giành nhau kinh khủng luôn đàn ông cũng giành nữa nên đó lý do là anh nhập về hai máy chứ một máy là cái như quá tải á qua phòng anh khỏi giành đúng không đúng rồi à, cái máy tập này có tên là inner outer tie thì cái máy tập này nó sẽ tập cô lập rất tốt cái phần cơ bạn mà nãy anh nói đó cơ bạn chưa là đùi trong và cơ đùi ngoài nhưng mà thật ra là cái cơ bạn trong đây và cơ hông phía ngoài thì bây giờ mình sẽ tập cơ bạn trước như như phụ nữ các em thì tập bài này chứ đàn ông tụi anh hạn chế sao vậy nó, nói chung là <laughs> nói chung <laughs> nói chung là thì à, có những cái nhóm cơ nó nó, nó phụ thuộc vào giới tính nữa ừ, à. không giống như đùi á thì tụi anh tập đùng đùng luôn to sao đâu sao đâu gái tập to kỳ đây đây hai cái hai chân để vị trí này bàn chân để như vậy nghe không dạ. tay cầm đây hoặc là tay để đây đều được dạ. rồi tay cầm đây cho nó đúng nó đúng tác nguyên mẫu rồi chúng ta ép vào chúng ta thở ra đó ok ok còn nếu mà muốn dài hơn thì thả là canh mình canh cái tạ nó gần chạm vô nè ép vô canh cái tạ nó gần chạm nè ok đó còn cái cây giống bên đây cây vàng vàng bên đây nè là em dùng em kéo lên nè cách chỉnh cây vàng vàng này rất là nhiều khách hàng không biết chỉnh nha là kéo lên xong rồi dùng cái chân điều khiển ok đó ví dụ như cho ra cái lỗ dài nhất đó rồi ép vô nếu mà nặng quá thì chồm người một tí xíu cũng được đó, nó khá là dễ tập ok rồi khi mà chúng ta ra chúng ta kéo cái dàn vàng lên chúng ta chỉnh cái ghế vào rồi để chúng ta ra ok đó, rồi bây giờ anh thử đi ép vào rồi thở ra ép vô là thở ra nha chính xác nên giữ một nhịp em em ờ, đang có thói quen đó là em cứ làm gì gì gì à nè em vô nè giữ lại rồi xong rồi mới ra rồi giữ lại tiếp nè cái trong và cái ngoài đều giữ hết đó rồi đúng rồi đó nặng không vừa vừa đúng không Vừa thôi em tập đúng rồi đó tập thật luôn đi Bắt đầu đếm nè bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ Cái cúi giữ Giữ đuối thả ra từ từ Giữ đuối thì thả ra từ từ Còn nếu mà nó chưa đuối chút lên tạ nha chứ không phải là giữ ba bốn phút luôn nha đó rồi ok một set còn hai set nữa rồi inner thigh set thứ hai 10 rep bắt đầu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ đó cái cuối bao giờ cũng phải làm thủ tục giữ hết á tốt ok ờ. nhẹ quá lên cục đi <laughs> một hai ba một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ rồi thả ra theo cảm nhận của em đi đó từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi ok đó trời má đâu đi vòng vòng đi đi vòng vòng đi ra đi vòng vòng còn có một bài nữa thôi à chúng ta đã lót đinh trăm rồi các bạn à, chúng ta cùng nhau đến với cái bài tập tạ cuối cùng của ngày hôm nay trên một cái máy cũng cực kỳ quan trọng luôn đó là tập hông và mông hông và mông luôn yeah. Dạ. cái bài này chuyên hông và mông nó không to đùi miếng nào luôn những cái bài kia nó còn to chút chút bài nó không to miếng nào luôn nó nên bạn nào mà thích tập to mông với hông á là vô dành cái máy này cái tới chỉ luôn bây cái máy này là, là coi như giành giành lộn ghê lắm bơi bình tân là thôi cãi lộn có ngày bên đấy có một máy hả một Đúng cái rồi. lộn nhỉ đó cái tập rất là đơn giản nó ngược với bài hồi nãy bài này có tên là out of time bài này là ra đúng không ờ, bài kia là đó. để uh, hai cái bát như vậy thường thường á động tác chuẩn là sao là cầm như vậy nhưng mà cầm vậy không tập nặng nổi ừ. nó sẽ rất là nặng đó nên anh sẽ dịnh cùi đùi gối không à. cũng ra ngoài cũng giữ một cái vô từ từ à. À. À. nó sẽ rất là đau phần này đau lắm rất đau mà rất đã rất vô à. À. À. À. còn nếu mà tập nhẹ đó em em em chọt giùm anh uh, mấy cục nhẹ đi động tác nó sẽ cực kỳ là dị dáng luôn rồi cái tập chuẩn ờ, nhà sản xuất khuyến cáo là dài với điều kiện tập tạ nhẹ nha đó rồi tất nhiên cái gì nó có giá của nó cái bài này tập nặng thì nó mới to mông vậy không được còn tập nhẹ là ví dụ như tập mình tới quen động tác thôi vậy thì bây giờ em cứ tập đúng sức của em đúng sức của em, tập sau được 10 cái thì em tập dạ. rồi bây giờ vô test khối đường tạ đi nhiêu đó nặng chưa nó xây rất là, là, là đau ở phần này phải đau phần này mới đúng nha nhẹ hay nặng thêm một cục nữa được em chọc cho em cục nữa đi cho nó bá cháy bò chết rồi vô tập thiệt nha okay. dễ mà rồi vô nè nào một hai ba một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok ok ok ok ok ok ok ok ok oh, đau hai bên này giữ luôn đâu chứ báo cho em một tin buồn là tập này tao bốn bốn set rồi bốn set tại bài này nó quan trọng lắm nên phải bố trí nhiều set bài này à, là do do do mông hả rồi mông mông và hông luôn cả phần hông ngoài đây và cả mông phía sau một vô một hai ba hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ giữ rồi cứ theo sức của mình mà thả vô từ từ rồi em cứ theo sức của em đi em thả vô từ từ nha rồi lên tạ <laughs> à lên tạ chứ ok ok ok hai ba vô một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ giữ giữ giữ rồi theo sức của mình mà thả vô đi dạ. ok tốt ok lên, lên tạ lên uh, 61 kg ghê vậy lên 61 kg một hai ba vô hai ba bốn năm sáu bảy tám chín giữ giữ giữ giữ à, ừ, hết nổi rồi ok cái cuối đó các bạn cũng tốt mà thấy là sức của của em á có thể tập nặng nữa thế hả bây giờ mình nhá nhá một cái đi chơi hết sức đi rồi bốn năm cái cũng được rồi một trăm tám uống vô đi được được được được để coi anh anh làm cho bạn coi nè được uống uống uống hàng vô mình phải vô hàng mới được à, vô hàng chơi một trăm tám luôn nè anh phụ em một cái nha rồi một cái thôi nè vô nha các bạn vô nha một hai ba rồi rồi đó nè không đụng nha nè không đụng nha không đụng nha đó dạ. ok phê rồi giữ giữ rồi thằng kia theo xuống mình thả rồi năm cái à thì thôi 81 kg đó 81 kg 6 đó các bạn thử đi đó phun vâng. cây là em sẽ được hai cái đấy đúng không à, và bây giờ là cái à, buổi à, tập đầu à, tiên trên phần tập tạ sẽ được khép lại chuyển sang cardio xong hơi và massage nha các bạn ok bye bye mọi người rồi sao rồi tập chân chắc giờ đùi nữa cứng nhắc rồi phải không cứng anh đó. cứng đơ luôn rồi đi không có nổi luôn rồi rồi giờ bây giờ chúng à, bây giờ chúng ta thực hiện tiếp là một cái bài tập 10 phút trên à, cái máy cardio để cho giúp phục hồi cơ thể cái cơ thể của em nó về để phục hồi tốt hơn và nhóm cơ nó đỡ đau nhất hơn nó hấp thu protein dinh dưỡng tốt hơn để cho cái buổi tập luyện của em nó trở nên nó hoàn hảo hơn đó không nên bỏ qua cái cái cái khoảng 10 phút cuối buổi này cardio nhẹ thôi cũng được nhẹ thôi không cần phải nặng nhưng mà phải có để cho cơ thể mình nó phục hồi và dạ đó nó trong thời trong lúc nó phục hồi thì nó sẽ đốt luôn mở thừa của em mở thừa của em nha rồi à, cái thiết bị caro tốt nhất cho cái buổi buổi tập chân ngày hôm nay là cái máy elliptical không nên chạy bộ ngày hôm nay dạ không nên tại vì cái đùi của em nó đã quá tải rồi em chạy bộ nó sẽ không nổi nữa thì cái đà, cái cái cái cái cardio có thể áp dụng á, là gồm có máy elliptical là một nè cái chèo thuyền là hai nè cái ruin á và cái thứ ba là đạp xe né ăn chạy bộ ra là ok dạ. né ăn chạy bộ chứ né ăn leo cầu thang ra hai thằng đó bữa nay chơi không nổi đâu hai thằng đó mình để dành cho ngày upper body mình sẽ chơi nha còn bây giờ thì à, anh sẽ chỉnh em chỉ cho một cái chế độ chế độ h 2 t đây trên trên cái máy này h 2 t của ngày tập cardio cuối buổi nó khác so với h 2 t của ngày chuyên cardio cái ngày chuyên cardio anh sẽ chỉnh cho em level nó cao hơn còn ngày hôm nay là mình tập để mình phục hồi cho nên level nó thấp hơn em cứ leo đi anh chỉnh cho vừa thôi nè đây nó có chương trình nè H2T đúng không dạ. đây, đây H2T okay. chưa nè nè màn hình đầu tiên H2T xong rồi tuổi cứ đại nhập mỗi tay quá thời gian 10 phút nha cái tuổi là cái tuổi cái cân nặng mình không cần phải phải phải quan tâm mình chỉnh cũng được nhưng mà nó mỏi tay lắm dạ. nó mình luôn mình mình lụi luôn mắt mắt level ngày hôm nay á thì à, nhẹ thôi chắc mình mắc level chừng bảy tám thôi bảy thôi nha mắc level bảy thôi rồi xong rồi rồi em tập ok không cần star nó ra rồi đó nhẹ nhàng thôi còn à, anh sẽ tập trung với em luôn xe anh không tròn ra đi ở lại rừng xây với tham vọng uy quyền duy nguyên khắc tên trong thời kỳ đổi mới tứ trụ bi bi tinh ngạo khí một đời building là hiện thực nào phải bài thơ bốn năm hoàn công với tốc độ không ngờ ốc chọc trời xua tan đi truyền thống chim đất rừng xây độc nhất rơi chim mơ lung linh đẳng cấp như tứ giác kim cương tòa lạc uy nghi trên lãnh thổ quê hương đông tây đôi xứng ta mang gươm mở cõi nam bắc hợp về ta khép nghiệp đế vương ý chí chim mơ như chất thép kiên ta tiềm năng tổng lực phát huy của chim chúa và hàng triệu phan thân thương định nghĩa trường tôn khai niềm chim và súp chữ nhất đời chim bằng tôn nghiêm phải vậy dòng máu lạc hồng bi bi ti tuyên thề xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng việt nam dòng máu lá thông bí bí tí tuyên thề xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng Việt Nam Rồi cardio cũng đã khép lại nha các bạn Bây giờ chúng ta tiếp tục uống thực phẩm bổ sung sau tập boss hoặc cao thôi mệt không mệt mà thì giờ mới là giây phút tận hưởng sự sung sướng đây boss hoặc cao này không lean body for her nha cứ sau tập uh, à, sau tập làm nhẹ gói hai gói ta thôi đây làm gói thôi gói sau về nhà làm thêm gói nữa nha okay. thấy không get lean bên fast get lean là gì là giúp cho em săn chắc lại bên fast là đốt mỡ thừa hàng hơi bự đỉnh mốt chắc em nhập mấy cái loại uống về đây bỏ tủ lạnh uống cho nó nó, nó tiện tủ lạnh đâu anh mua mất chút thôi mình tiện được rồi rồi rồi rồi rồi rồi nó nó rót à, à, à, à quên quên quên quên quên quên quên quên đừng rót nhiều nước các bạn quên vừa vừa thôi còn anh á thì anh đói quá rồi anh phải chơi hai muỗng này đói quá rồi cái loại này ờ, rẻ anh em rồi đó ghê vậy ừ thiệt hả thiệt chéo loại này có 1 triệu mấy à gói em năm sáu chục ngàn rồi đó nó chơi thôi chứ ờ, cô nữ rẻ hơn mấy chục không nhớ nhưng mà đại loại là rẻ hơn nam mới năm sáu chục Trời đổ đầy nước luôn Không anh uống nước nhiều mà dạ. yeah. Uống cái này xong rồi ờ, lên sông hơi đi anh massage cho đùi cho Cái này là này là chương trình đặc biệt ờ, Nói chung là chỉ có quay video mới có thôi Bình thường là không đúng Bình thường là không chứ ai ờ, mẹ dẫn khách vô phòng sông hơi massage không nội Oánh cho chết rồi Đuổi luôn chứ quýnh gì <laughs> Vô đâu đâu đâu đâu đâu vô nhiều nước quá mà ngon ngon à, hết chưa sơ sơ quay còn mà <laughs> xong uống tí xong hơi xong uống tiếp à quên bật xong hơi ngoại giùm anh đi mấy em quận 7 mình có phòng xong hơi ngoại vip mà trời ơi bật lên phục vụ khách hàng chú đáo vô không rồi à, xin uh, giới thiệu với em đây là phòng sóng à, hơi phòng ngoại của uh, phòng lợi thiết kế dành riêng cho những bạn nữ đây là toilet phụ nữ nha các bạn à, các bạn xem video đây là cái phần đặc biệt nằm trong video thực tế không bao giờ có cảnh này nha các bạn không áp dụng dưới mọi hình thức cho dù bạn là bộ vợ chồng tao phòng riêng bạn không có quyền mà dẫn gái đi vô trong cái phòng ờ, mà mà, mà, ngoại cái này mình không phải chung nha không có nhớ đây là trong video